Thế Sơn xin chào quý vị và các bạn Rất vui lại được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay Như tiêu đề Thế Sơn đã nói Chiếc xe Toyota Hilux 2.4 bản số tự động một cầu Toyota Hilux 2019 được ưa chuộng tại thị trường Thái Lan và khu vực Đông Nam Á Người tiêu dùng đánh giá cao Toyota Hilux với tính thực dụng, khả năng sử dụng lâu dài bởi thương hiệu vốn nổi tiếng của Nhật Thiết kế mạnh mẽ và ít lỗi mốt Công nghệ an toàn nay đã được trang bị cực kỳ đầy đủ hay động cơ bền bỉ là những đặc sản của Toyota. Toyota Hilux 2019 là phiên bản nâng cấp giữa đời thế hệ Hilux thứ 8 ra mắt tại thị trường Việt Nam vào năm 2015. Điểm đáng chú ý ở đợt nâng cấp này là cả 3 phiên bản Hilux 2019 đều có 7 túi khí, hệ thống ổn định thân xe, hệ thống cân bằng điện tử và kiểm soát hành trình Cruise Control. Mặc dù có thêm nhiều trang bị an toàn tiện nghi nhưng với mức giá Hilux 2019 không thay đổi nhiều so với phiên bản trước. Những thay đổi về thiết kế của Hilux đều tập trung ở phần đầu xe. Điểm dễ nhận thấy nhất là lưới tản nhiệt trước có kích thước lớn. Với kiểu dáng lấy cảm hứng từ đàn anh Toyota Tacoma, Mỹ. Và video ngày hôm nay, Thế Sơn tiếp tục giới thiệu các chi phí khi mua xe trả góp chiếc Toyota Hilux 2.4G số tự động này.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 là 166 triệu đồng. Đây là chi phí tạm tính. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp 0911 55 4455 để được tư vấn cụ thể. Và bây giờ, Thế Sơn cùng quý vị theo dõi bảng tạm tính chi tiết, tiền gốc, lãi hàng tháng cũng như hồ sơ, giấy tờ quý vị cần chuẩn bị trước khi mua xe.